Hello xin kính chào toàn thể các quý vị và các bạn đang theo dõi kênh của cửa hàng nông cơ Huy Hoàng các bác nha. Địa chỉ của cửa hàng tại thôn 8 xã Bút So, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông, số điện thoại 0354392929 và hiện tại thì số đó thì cả chúng em thì có sử dụng Zalo và cả chúng em thì có những ship code toàn quốc luôn các bác nhé. Hôm nay là ngày 17 tháng 4 năm 2023 thì cửa chúng trên tiếp tục lại lên sóng và review cho các bác một lô máy cưa xích. Hôm nay tổng cộng gồm có 12 con đánh ký tự là lô chữ G các bác nhé lô chữ G giá rẻ nhất là có một cây kia 1 triệu 700 ngàn các bác nhá đó rồi hiện tại thì cửa hàng chúng em là có phân chia theo từng hai hàng hàng bên trên này là những sản phẩm máy cưa nhỏ nhẹ để phục vụ cho các bác sử dụng gia đình đấy cả máy cưa cầm đi cắt củi cành đồ linh tinh cắt gỗ đường kính khoảng tầm 20 đến 25 phân đổ lại 25 cm đấy ạ đổ lại và hàng bên dưới này là những sản phẩm cao cấp hơn để cho các bác có thể sử dụng mà cắt gỗ chuyên nghiệp hơn đường kính khoảng tầm 30 35 đến 40 phân đổ lại các bác nhá hôm nay có một con siêu khai thác luôn Estin hôm nay ký trước ký hiệu của cửa hàng chúng em là lô chữ G các bác nhá và trên từng con máy là cửa hàng chúng em là có báo giá hết trên từng con máy rồi giá đó là đã bao gồm phí vận chuyển và tặng kèm phụ kiện và cửa hàng chúng em là không cần cọc trước các bác nhá không cần cọc trước nên là các bác nào mà ưng ý con nào rồi chỉ cứ mạnh dạn nhấc máy lên và liên hệ cửa hàng chúng em để đặt hàng đọc cho em địa chỉ số điện thoại cũng như là tên là cửa hàng chúng em sẽ ship đến tận nhà cho các bác kiểm tra hàng rồi mới thanh toán đó hôm nay là cửa hàng chúng em là lên là tổng cộng gồm có 12 con rất là nhiều các thương hiệu máy móc thì cực kỳ đẹp luôn rồi không phải lan tan về thương hiệu của hàng chúng em các bác nhé đầu tiên là một con máy G1 hôm nay thì chúng em lên là con này là hàng Trung Quốc Nhật xuất Nhật đó giá chỉ một triệu bảy cho các bác nào mà nhu cầu về sử dụng mà cần tìm một chiếc máy cưa giá rẻ máy móc thì đẹp như mới luôn các bác nhá ốc này đấy keng xe luôn các bác nhá con này thì có tích hợp chủ giật trợ lực cho các bác luôn tích hợp chủ giật trợ lực hàng Trung Quốc xuất Nhật 1 triệu 700 ngàn và lam xích của nó xài con này hệ thống là xài xích là xích 72 xích lớn các bác nhá lam con này mặt cắt là được 50 phân mặt cắt là được 50 phân cây lam và con này thì có tích hợp theo máy là nhông là nhông đồng tiền luôn các bác nhá đó nhông nhông đồng tiền luôn chỉ một triệu 700 ngàn về cho các bác nào mà nhu cầu mà cần tìm một chiếc máy lớn lớn mà hệ cơ giá rẻ có tích hợp chụp giật trợ lực giật rất là nhẹ nhàng Vâng con G2 là một con máy cưa Estin 02 024 có 42cc cho các bác nào mà về cắt gỗ keo chàm đồ linh tinh G2 5 triệu 100 ngàn cắt gỗ keo chàm đồ lên khai thác đường kính gỗ khoảng tầm 40 phân đủ lại các anh nhá 40 45 phân đủ lại lốc lốc nhôm hệ máy cưa hàng cực chất luôn hàng của Đức luôn các bác nhá G3 một con máy cưa hút mana 141 40cc thương hiệu của Thụy Điển các bác nhá thương hiệu của Thụy Điển con này thì giá 3 triệu 100 ngàn à, con này cắt gỗ đường kính cho các bác cắt gỗ đường kính khoảng tầm 25 phân đổ lại 25cm đổ lại con G4 là một con máy cơ Echo Kyrit 3004 tích hợp lam latin các bác nhá tích hợp lam latin 2 triệu 900 ngàn máy móc thì cực kỳ đẹp rồi như mới luôn các bạn nhá con này thì để tình trạng đẹp 99% luôn Vâng và con máy cưa G5 một con máy cưa Shindawa E300 con này là hàng nồi đồng cối đá luôn rồi ở dưới ngả miền Tây sông nước thì không còn xa lạ gì thương hiệu này nữa rồi cắt gỗ đường kính khoảng tầm 30 phần đổ lại 2 triệu 500 ngàn một con G6 một con máy cưa Komatsu Genowatt con này thì um về cho các bác sử dụng nhẹ nhàng sử dụng gia đình cắt gỗ đường kính khoảng tầm 25 phân đổ lại 3401 này Genowatt thương hiệu Komatsu có tích hợp chụp giật trợ lực e gió tự nhảy các bác nhá e gió tự nhảy này có núm mơm xăng này và con này là hệ thống bô là bô giảm thanh nha các bác nhá và nhún hệ thống nhún của nó là nhún lò xo này nhún này thì chạy cực kỳ êm tai và cực kỳ bền luôn đó Vâng và bây giờ là lên sóng cho các bác những sản phẩm nhẹ nhàng để cho các bác phục vụ gia đình đây. Một con máy cưa Tananka 1 triệu 950 G7 con này cắt gỗ đường kính khoảng tầm 25 phân đổ lại các bác nhé G8 một con máy cưa Hitachi. Con này là 1 triệu 950, con này cắt gỗ cũng là đường kính 25 phân đổ lại. Một con máy cưa thương hiệu Shingu của dòng Nhật bãi nội địa các bác nhé Con này 1 triệu 900 ngàn. Một con máy cưa Echo Corit 3400 con này là có tích hợp theo máy là lam Latin luôn các bác nha. 2 triệu 200 ngàn. Một con máy cơ Komatsu Genowatt G300 cắt gỗ đường kính khoảng tầm 20 phân đổ lại cho các bác. 1 triệu 800 ngàn và hôm nay cửa hàng chúng em lên sóng là một con máy cưa tay cụt có tích hợp chụp giật trợ lực về cho các bác sử dụng cắt cành đồ linh tinh hoặc là những sử dụng những hệ thống máy cắt ở những cái trên cao đồ linh tinh mà cần cầm một tay các bác nhé. Đó. Vâng và cửa hàng chúng em là đã giới thiệu qua rồi tổng cộng lô máy ngày hôm nay rồi thì bây giờ cả chúng ta xin phép đặt máy quay xuống để giật test nổ từng con một để cũng như là đo đường kính độ dài của cây lam và tình trạng máy như thế nào để cho các bác nghe thử tiếng máy rồi cũng như đặt hàng cho có thể dễ dàng nhất các bác nhé. Dạ vâng, con G1 đầu tiên là một con máy cưa 5002, dòng này là dòng Trung Quốc xuất Nhật các bác nhé. Đó. Nói chung là về lâu lâu có một cây giá rẻ để về cho các bác nào mà có nhu cầu cần tìm một chiếc máy cưa mà không sử dụng quá nhiều mà về để cắt chơi chơi mà cần tìm một chiếc máy lớn lớn ạ. Hiện tại con này thì đường kính trái bít tông của con này là 45 ly các bác nhá. 45 ly và công suất của con này hiện tại nó là đang là 52 cc các bác nhá. Và hiện tại con này thì có tích hợp chụp giật trợ lực cho các bác này. Chụp giật trợ lực. Máy móc thì tình trạng cực đẹp như mới luôn các bác nhá. Phần ốp lốc là lốc nhôm hệ kim loại, ốc ác thì còn như mới luôn các bác nhá và con này thì cả chúng em đã lên cho các bác luôn một sợi xích mới rồi làm xích nó là làm xích mới luôn các bác nhá làm xích mới mặt cắt của cây lam này nó là được uh, mặt cắt cây lam này nó là được 49 gần 50 phân gần 50 phân các bác nhá gần bên 50 phân mặt cắt để về cho các bác về khai thác chuyên nghiệp sử dụng chuyên nghiệp cắt gỗ đường kính khoảng tầm uh, 4 50 phân thoải mái luôn con này nếu mà con này về sử dụng em ạ. 4 50 phân mà giá hiện tại nó cực kỳ rẻ luôn, chỉ 1 triệu 700 ngàn cả chúng em miễn phí vận chuyển và tặng em phụ kiện. Lên được một cây giá rẻ để cho các bác về sử dụng, nói chung là về chơi chơi các bác nhá. Đây cũng mới. tại cái dòng này thay thế sửa chữa linh kiện thay thế sửa chữa thì rất là dễ dàng luôn các bác nhá không phải lan tan gì về phụ tùng thay thế linh kiện của nó cả đó mà con này thì về các bác sử dụng thì về pha nhớt châm nhớt đầy đủ thì em đảm bảo cho các bác là sử dụng cũng cực kỳ bền luôn không có dễ dàng hỏng hóc đâu ạ Vâng và bây giờ thì cả chúng em qua những thương hiệu của dòng bãi đây ạ một con máy cưa Estin 024AV Estin 024AV các bác nhá con này là một cây chuyên khai thác chuyên nghiệp cho các bác nào mà đam mê về hệ Estin hoặc có lẽ thương hiệu này không còn xa lạ gì nữa rồi hệ hàng 024AV 42cc chuyên để sử dụng khai thác keo tràm tích hợp lốc nhôm lốc kim loại chạy cả ngày không bao giờ có tình trạng nóng máy khó nổ gì cả 5 triệu 100 ngàn cho con này cưa Estin 024AV các bác nhá dòng này là cho các bác nào mà đã biết về hệ máy cười Estin rồi lốc sử dụng ốp lam là ốp lam nhôm luôn các bác nhá cực kỳ bền hai ốc chân lam vặn trực tiếp bằng khóa 19 và con này lam con này mặt cắt là được 45 phân 45 phân mặt cắt các bác nhá xích sử dụng nó là xích 325 xích 325 xích chung 325 đấy ạ hiện tại trên thị trường bán thì cũng rất là nhiều thắng xích thì sử dụng đầy đủ nguyên Máy móc cam kết cho các bác là nguyên zin nguyên bản từ ATZ hàng chưa bung chạm máy móc luôn. Về các bác sử dụng nòng hơi, cửa hàng chúng em đã kiểm tra sẵn sàng cho các bác rồi từ A nguyên zin từ ATZ nòng hơi cực kỳ đẹp. Tiếp đến con G3 một con máy cưa hút mana giá rẻ 141 công suất 40,2 cc các bác nhá. Cân nặng đầu máy không là 4,6 kg, cả lam xích vào nữa thì nó rơi vào tầm khoảng 5 kg các bác nhá. 5 kg. Dòng hút mana của Thụy Điển máy móc con này thì không có tình trạng bể vỡ hay là nứt nát gì cả. Vỏ viết còn đẹp nguyên, máy móc nòng hơi nguyên zin nguyên bản từ ATZ. Đó, 3 triệu 100 ngàn cắt gỗ cho các bác về cắt gỗ đường kính. Khoảng tầm cơ 35 phân đổ lại, con này có thể xử lý được. Hai ốc chân lam vặn trực tiếp bằng khóa 13, xích con này sử dụng xích chung 91 xích dùng chung với sản phẩm của máy cơ điện các bác nhá xích dùng chung với sản phẩm của máy cơ điện đấy ạ lam con này mặt cắt là được uh, mặt cắt con này là được 30 uh, ờ, dạ mặt cắt của con này là được 40 phân các bác nhá 40 phân mặt cắt của cây lam luôn cực kỳ dài để cho có về sử dụng có thể đỡ bị đau lưng 141 các bác nhá 3 triệu 100 ngàn Vâng và hôm nay chúng em có một con Echo Curit 3400 Tình trạng máy đẹp cực kỳ mới Tình trạng như thiếu thùng luôn các bác nhá Con này tình trạng khá là đẹp luôn Tem mát còn nguyên si, nguyên đai, nguyên kiện Và con này thì đời cao có xả áp Đây cho các bác này giúp giật nổ cây máy nó dễ dàng hơn hai ốc chân lam bằng trực tiếp bằng khóa 10 Và con này thì nó được tích hợp lam là lam Latin luôn các bác nhá Lam Latin luôn ạ à. Cây lam cực kỳ đẹp luôn Nguyên zin nguyên bản của nó và cây sợi xích vẫn là nguyên zin của nó luôn nhá các bác nhá và lam con này mặt cắt của nó là được 35 phân mặt cắt đó thắng xích sử dụng đầy đủ không thiếu chức năng gì cả 2 triệu 900 ngàn công suất 34cc cho các bác cắt gỗ đường kính khoảng tầm 35 phân đổ lại thì con này xử lý được các bác nhá <laughs> Dạ vâng, qua con G5, một con máy cưa Shinaiwa E300 Thương hiệu mà có lẽ ngả dưới miền Tây sông nước thì sử dụng rất là nhiều có vì thương hiệu này rồi Đó, không còn xa lạ gì nữa rồi 2 triệu 500 ngàn các bác nhá Một con máy cưa nòng 38 ly Tích hợp lốc là lốc hộp kim nhôm Đó, con này về cho các bác sử dụng khai thác thì uh, nhẹ nhàng thì con này quá ngon luôn Lam mặt cắt là được 30 phân con này thì về nhu cầu các bác sử dụng cắt gỗ đường kính khoảng tầm 30 phân đổ lại là con này có xử lý ngon lành luôn. Cắt cực kỳ khỏe luôn các bác nhá. Nòng bô của nó thì hiện tại bô của nó tích hợp của nó rất là nổ rất là thoáng. cả chúng em giật cho các bác nghe qua tiếng máy này. Thank <laughs> you. giá con này là 2 triệu 500 ngàn các bác nhá Ký tự con này là G5 <coughs> Dạ vâng và bây giờ qua con máy G6 các bác nhé Một con máy cưa Komatsu Genowatt G3401 Con này thương hiệu Komatsu Genowatt của dòng Nhật bãi nội địa các bác nha Đó hệ thống của con này là nó hàng siêu rất là nhiều các chức năng của con máy này luôn Con này thì được đặc biệt của nó này được tích hợp chụp giật trợ lực các bác nhá và đây là con này là hệ có núm bơm xăng có núm bơm xăng có e gió tự nhảy này đấy và bộ giảm nhún của nó là bộ giảm nhún lò xo các bác nhá cắt thì cực kỳ êm tai luôn và hệ con này nó có làm bô là bô giảm âm bô giảm âm thương hiệu của Komatsu Zanawatt thì quá là nổi tiếng luôn rồi dòng thương hiệu này thì nếu mà các bác nào mà đã sử dụng qua rồi thì cũng biết là con này thương hiệu của nó là nó siêu về độ bền và tiết kiệm nhiên liệu các bác nhá đó các bác nào mà sử dụng rồi thì các bác thường biết thương hiệu của đây đó và Hita con này thì cửa hàng chúng em đang bán với giá là 2 triệu 600 ngàn giá đã bao gồm phí vận chuyển và tặng kèm phụ kiện cho các bác con này thì công suất của nó là 32 cc các bác nhá 32 cc về cho các bác sử dụng cắt gỗ đường kính khoảng tầm 30 phân đủ lại 25 30 phân đủ lại các bác nhá đó 25 phân 25 phân đủ lại và con này là sử dụng xích của nó là xích chung 91 xích chung với sản phẩm của dùng chung với sản phẩm của máy cưa điện đấy ạ nó con này thì có tăng giảm lam xích trực tiếp trên phần thân lam luôn các bác nhé. đó, mặt cắt của con này là được mặt cắt là được 34 phân 34 phân mặt cắt đấy đây đủ chức năng cho các bác hệ giảm nhún lò xo thì xài cực kỳ bền khi mà các bác sử dụng hệ giảm nhún lò xo này các bác không cần phải lan tan là cái nhún lò xo này nó hỏng đâu và nó gãy đâu à cực kỳ bền cho các bác luôn đong đứng về cho các bác sử dụng mà các bác nào muốn nhu cầu mà cần tìm một chiếc máy cưa nhỏ nhỏ nhỏ nhỏ để cắt đi cầm cành cà cắt đi uh, cầm đi để cắt cành cà đồ linh tinh hoặc là về các bác sử dụng đi cầm đi làm vườn làm dãy à, cần một chiếc máy nhẹ nhàng thì con này là sự lựa chọn ưu tiên luôn các bác nhá máy cực kỳ nhẹ luôn chỉ khoảng tầm 4 kg hơn 4 kg một tí xíu thôi về các bác sử dụng đi xài gia đình thì cực kỳ chất lượng luôn các bác nhá và hệ nòng đứng con này thì linh kiện thay thế sửa chữa thì cũng rất là dễ dàng Rồi và bây giờ là qua những mẫu máy cưa mà nho nhỏ để cho các bác sử dụng gia đình này Hệ cưa giá rẻ các bác nhá Con đầu tiên là con G7 một con máy cưa Tananka Hàng 1 triệu 950 các bác nhá 1 triệu 950 ngàn Có núm mơm xăng đầy đủ cho các bác thương hiệu 33cc ờ, Tananka thì hầu như là lên sóng nào thì cả hàng chúng em lên lô máy là cũng đều có thương hiệu này rồi rất là quốc dân luôn các bác nhá à, lam con này mặt cắt vẫn là 35 phân xích sử dụng là xích chung 91 xích dùng chung với sản phẩm của máy cơ điện và có tăng giảm lam xích trực tiếp trên phần thân lam này luôn cực kỳ tiện lợi các bác nhá 1 triệu 950 ngàn về cho các bác cắt gỗ đường kính khoảng tầm 25 phân đủ lại chúng em lên sóng cho các bác một máy cưa hiện hiệu Hitachi con này là nhỏ nhỏ để cho các bác sử dụng gia đình tiếp tay cắt gỗ đường kính khoảng tầm 20 25 phân đổ lại con này là 1 triệu 950 ngàn đó công suất của nó con này là GCS35 cái thương hiệu nòng của nó là 35 ly đó tất cả thông số kỹ thuật của nó đây và con này sử dụng này xích của nó xích là xích mini các bác nhá trên thị trường bán cũng rất là nhiều các bác không phải lo à, lam mặt cắt của con này là 34 phân mặt cắt 34 phân mặt cắt các bác cho các bác cắt gỗ đường kính khoảng tầm 20 đến 25 phân đủ lai đó và con này sợi xích kìa các bác nhìn qua sợi xích nguyên zin của nó các bác nhá các bác nhìn qua mắt xích của nó xem có chất lượng không đấy mắt cực kỳ dày luôn các bác nhá sợi xích này của nó nguyên zin của nó mới có thôi ạ và khi cái sợi xích này hỏng thì các bác quay trở lại về sử dụng xích thường thì vẫn là ok luôn các bác nhá ráp vừa luôn con này thì cực kỳ chắc chắn luôn hai ốc lam vặn trực tiếp bằng khóa 10 để cho các bác sử dụng thương người tài chi thì cũng các bác có lẽ là cũng không còn xa lạ gì nữa rồi mk là một con máy cưa thương hiệu Shingu các bác nhé Shingu của dòng Nhật nội địa con này thì sản xuất là chỉ có tiêu thụ và sử dụng tại Nhật bãi thôi làm con này mặt cắt là được 30 phân xích sử dụng của nó là xích mini các bác nhá xích mini và có núm mâm xăng đầy đủ cho các bác thương hiệu con này thì vòng tua của nó thì cực kỳ khỏe 33cc cho các bác cắt gỗ đường kính khoảng tầm 25 phân đủ lại các bác nhá 25 phân đủ lại vòng tua nổ con máy thì cực kỳ khỏe luôn ạ Dạ vâng, mẫu cưa Echo Kyrit 3004 con này thì công suất của nó là 33,4 cc các bác nhá. Và hệ con này thì có xả áp ở đây cho các bác luôn này. Các bác nào muốn giật nhẹ nhàng cây máy thì bật xả áp này lên. Có núm mơm xăng phụ đầy đủ cho các bác các bác nhá. Và con này hệ theo máy là có một cây làm latin cho các bác luôn. Theo máy là một cây làm latin luôn ạ, cực kỳ chắc chắn và chất lượng cho các bác. Về các bác sử dụng thì không phải xi nhê gì cả. Đó xích sử dụng là xích mini các bác nhé con này thì cắt gỗ đường kính khoảng tầm 25 phân đủ lại công suất của nó là 33,4 cc thì, thì cực kỳ khỏe rồi các bác nhá về phân khúc gia đình lam con này mặt cắt của nó là được 36 phân các bác nhá 36 phân mặt cắt có hai ốc lam vẫn trực tiếp bằng khóa 10 thì tình trạng của con này thì con này khá là đẹp luôn các bác nhá khá là đẹp máy móc liền lạch không có bể vỡ hay gì cả do này thương hiệu của nó là 2 triệu 200 ngàn Đấy, chúng em miễn phí ship và tặng kèm phụ kiện theo máy là một cây lam latin cực kỳ đẹp luôn các bạn nhá đầu latin của nó thì hầu như là còn đẹp nguyên đó một mô máy cưa Komatsu Genowatt các bác nhá G11 con này thì cửa hàng chúng em đang bán với giá là 1 triệu 800 ngàn Komatsu Genowatt G300 cho các bác về sử dụng cắt gỗ đường kính khoảng tầm 20 phân đổ lại thương hiệu Komatsu Genowatt thì rất là chất lượng rồi tiết kiệm nhiên liệu hàng độ bền cực kỳ chắc chắn luôn các bác nhá vòng tua của con này thì nó không được cao nhưng mà nó thiên về độ bền đó các bác nào mà Ừ, cần tìm một chiếc máy cưa nho nhỏ nho nhỏ để về cắt gỗ đường kính khoảng tầm 15 20 phân đổ lại mà cần tìm một chiếc máy mà vòng tua của nó thì nó không cần cao lắm nhưng mà về cái độ bền các bác muốn độ bền thì các bác lựa chọn con này giúp tài chúng em đó về độ bền thì đảm bảo cho các bác là hàng ăn đứt tất cả các dòng thương hiệu khác của dòng Nhật bãi nội địa luôn ạ à. bền cực kỳ bền cho các bác luôn làm con này mặt cắt là 30 phân nhỏ để cho các bác về sử dụng gia đình con này thì cân nặng của nó em nghĩ là nó chưa tới 4 kg đâu ạ à cực kỳ nhỏ luôn về cho các bác à, cắt à, mấy khúc cây mà bằng bắp đùi bắp chân bằng cái phích nước thì đó đó quay trở lại về cho các bác à, cần tìm một chiếc máy cưa mà tiết kiệm nhiên liệu các bác nhá giá chỉ 1 triệu 800 ngàn thương hiệu rất là hàng chất lượng của dòng Nhật bãi nội địa luôn kỳ nhạy nổ luôn ạ à. Dạ vâng và cuối cùng trong lô cơ xích ngày hôm nay là một con máy cưa tay cụt hàng thương hiệu Tananka các bác nhé. Con này thì có tích hợp chủ giật trợ lực cho các bác này, có núm mương sang phụ. Giá con này là 2 triệu đồng các bác nhé. Về cho các bác nào mà hay leo trèo trên cao hoặc là muốn cắt tỉa cành, tỉa nhánh trên cao mà cần sử dụng chiếc máy mà có thể cầm được một tay các bác nhá các bác nào mà thích hệ nhỏ gọn nữa thì các bác lựa chọn con này thì cực kỳ chất lượng và hợp lý luôn Lam con này mặt cắt cực kỳ dài luôn 35 phân xích sử dụng nó là sái xích chung 91 xích trùng chung với sản phẩm của máy cưa điện luôn các bác nhá và có tăng giảm lam xích trực tiếp trên phần thân lam đấy thương hiệu mà có tích hợp chủ giật trợ lực thì giật rất là nhẹ nhàng và cực kỳ sướng tay luôn nhạy nổ nữa các bác đây là chúng em giật cho các bác xem qua các bác nào mà thích hệ trợ lực thì các bác lựa chọn con này thì cực kỳ chất lượng luôn các bác nhá à. kéo cực kỳ tiện lợi luôn giá chỉ 2 triệu đồng các bác nhá Vâng và rồi thì cả chúng em thì đã giật test nổ và giới thiệu chi tiết hết lô máy gồm gồm 12 con Các bác nào mà ưng ý mẫu nào ấy, thì các bác nhấc máy lên và liên hệ cho em cửa hàng chúng em Đọc cho em cái mã mà cửa hàng chúng em đã đánh dấu trên từng con máy rồi các bác nhá Và giá thì cửa hàng chúng em đã công khai trên từng con rồi Giá đó là đã bao phí vận chuyển và tặng kèm phụ kiện cho các bác rồi Các bác nào ưng ý thì liên hệ trực tiếp qua cửa hàng chúng em để đặt hàng các bác nhá Vâng và bây giờ cửa hàng thời gian thì uh, quay video thì cũng khá là dài rồi thì cửa hàng chúng em hẹn gặp lại các bác. Hẹn các bác ở video sau tiếp theo các bác nhé. Rồi cửa hàng chúng em xin chào các bác, hẹn các bác ở video sau.